bạn đã quay trở lại với channel ờ, của mình thì ờ, hôm nay ờ, mình muốn chia sẻ với các bạn về vấn đề dịch bệnh covid thì hiện tại là dịch covid đó thì khả năng là sẽ không thể nào mà hết hoàn toàn được các bạn các nước mà tư bản nổi tiếng cái nước mà giàu có như Trung Quốc hay châu Âu hay Mỹ Nhật rồi đó vaccine của họ là rất là dồi dào họ tự sản xuất được còn nguyên Việt Nam của chúng ta vẫn chưa tự chủ được cho đến thời điểm hiện tại vaccine cho nên là cái lượng vaccine về à, cũng theo theo từng đợt còn quanh họ họ tự sản xuất được mà họ còn không, không dịch khống chế còn phải vất giả vất giả thì mình à, nghĩ là Việt Nam của mình thì cũng sẽ phải mất thêm một thời gian nữa chứ không thể nào mà chấm dứt ừ, trong vòng một vài tháng tới không thể nào cách nào được các bạn cho nên là các bạn hãy tranh thủ cái thời gian này để mà coi như là cải thiện cái năng lực của mặt của mình để tránh lãng phí thời gian mình ở nhà có thể là mình sẽ học thêm những cái thứ gì đó học ngoại ngữ cũng được học nấu ăn cũng được học đàn cũng được đó những bạn nào làm văn phòng thì cải học thêm những cái chuyên môn của mình kế toán thể học thêm lực chẳng hạn à, rồi yeah, có thể mình mình làm công nhân cũng vậy mình cũng phải học thêm ví dụ như là làm việc công ty nước ngoài thì mình sẽ học thêm những cái ngôn ngữ Ờ, cái ngoại ngữ của công ty đó để mình giao tiếp với à, quản đốc hay là gì đó được thì cái cơ hội của mình thăng tiến nó sẽ cao hơn hoặc là mình sau này mình đi xin việc khác nó cũng sẽ dễ dàng hơn chứ mình đừng có ở nhà mình ngủ rồi mình hóng những cái trên mạng quá nhiều các bạn trên mạng thì mình cũng giải trí nhưng mà ví dụ như mình bỏ một ngày khoảng 30 45 phút mình giải trí thôi những tin nào mình đã đọc rồi thì mình không nên đọc lại các bạn không nên đọc lại làm gì À, mà mình đọc những đọc những cái tin gọi là của báo chính thống báo chính thống như báo thanh niên rồi đó là mình đọc những cái tin đó chính xác thì một lần là mình biết luôn còn những cái tin mà của những cái trang báo lá cải khác hay những cái youtuber hay những cái nhà báo tự do khác họ câu view câu like đó mình chỉ cần liếc sơ qua là mình biết cái bài đó câu view câu like là mình cũng không cần phải lít vào để mình đọc gì cho nó mất thời gian đó là những cái tin sai sự thật đó mình nhìn cái là biết liền à đó cho nên là các bạn à, phải chủ động coi như là mình tận dụng hết những cái thời gian mặc dù mình ở nhà chống dịch nhưng mình cũng phải rèn luyện bản thân để mà sau này mình còn kiếm tiền được các bạn có những cái công ty á, thì có thể là sau dịch họ gọi các bạn đi làm công ty đó còn sống có những công ty họ chết luôn nếu mà dịch dài quá lâu quá chết luôn rồi sau dịch họ đâu có gọi bà các bạn đi làm mà khi các bạn không gọi bà các bạn đi làm thì các bạn phải đi xin việc khác thì khi khi xin việc khác thì các bạn lại cạnh tranh với những đối thủ mỗi lần xin việc là mỗi lần vất vả chứ đâu phải dễ ăn mà nói chuyện xin cái là có xin là có đó các bạn nên là mình để mà mình à, xin được việc dễ dàng thì mình phải cải thiện cái năng lực của mình kể bạn ở đâu vị trí nào các bạn cũng đều cải thiện được chỉ cần các bạn chịu khó chịu khó là các bạn sẽ đạt được có những cái, cái ờ, uh, chuyên môn mà chúng ta không cần phải thông minh đâu các bạn chúng ta chỉ cần siêng năng là được ví dụ như ngoại ngữ cũng gì á ngoại ngữ các bạn không cần phải thông minh đó, ngoại ngữ các bạn chỉ cần nhớ nhớ được và bạn học ví dụ như người ta học một ngày không xong thì các bạn học 3 ngày các bạn cũng phải xong tại vì nó không có đòi hỏi là thông minh để mà biến tướng biến chứng cái gì cả nó ờ, có những cái cái ngành nghề đó, nó nó không có đòi hỏi quá một cái người gọi là thông minh để mà làm để mà mới mới đạt được thành công cho nên các bạn đôi khi các bạn cũng đừng có tự ti là mình à, không có Ừ, thông minh nên mình không có học được không có phải có những cái ngành nghề thì nó đòi hỏi phải thông minh nhưng có những ngành nghề thì không có đòi hỏi phải thông minh hơn nữa mình cũng biết ví dụ như là những cái bạn mà đi làm công nhân á làm công nhân là là lương thấp thôi nhưng chưa chắc gì các bạn không thông minh thì có rất là nhiều bạn uh, học cũng uh, tới 12 học hành cũng rất là khá giỏi nhưng mà do điều kiện hoàn cảnh gia đình hay như thế nào đó các bạn không thể tiếp tục học lên đại học các bạn không thể nào tiếp tục à, học thêm những cái thứ gì khác được mà các bạn phải lao vào các bạn đi làm để kiếm tiền đó thì các bạn dừng lại ở đó thì nhưng mà các bạn vẫn là người có đầu óc các bạn nếu mà các bạn chịu khó tiến thêm một bước nữa chịu cực tiến thêm một bước nữa thì các bạn sẽ thành công đó, chứ các bạn đừng có tự ti là ừ bây giờ tôi làm công nhân cái gì đó đời tôi phế rồi cho nên là là là không có được là không có không phải gọi là làm công nhân là là không có biết gì cả là không có thông minh nên là không thể nào tiến lên được không phải các bạn có rất nhiều người thông minh nó nằm ở ở, ở cái, cái, cái, cái, cái, cái tầng lớp công nhân á nhưng mà họ không có cái điều kiện không có cái cơ hội họ phát huy thôi họ không có điều kiện để phát huy cho nên là đây là cái cơ hội để các bạn à, học tập nâng cao cái năng lực của mình như, giống như trước đây á, chúng ta không có dịch đó chúng ta phải đi làm quần quật từ sáng tới chiều rồi chúng ta cũng không có thời gian chúng ta giải trí chút xíu rồi chúng ta phải đi ngủ sáng chúng ta làm quần quật nó sẽ không có cái nhiều cái thời gian để chúng ta nâng cao cái năng lực của mình đó, cho nên là nhiều người đó, người ta phải vừa đi làm sáng người ta đi làm tối người ta đi học nó cũng rất là vất vả người ta đã cố gắng như vậy thì bây giờ mình uh, trong cái thời gian này mình ở nhà công việc mình cũng ít thì mình phải cố gắng uh, nâng cao năng lực của bản thân mình lên chỉ có học tập vài tháng cũng có thể đạt được cái hiệu quả rồi chứ không phải là đợi học vài năm đâu các bạn các bạn chỉ cần cố gắng các bạn học đó giống như có nhiều người đó, người ta cũng tranh thủ người ta làm gì người ta trồng hoa màu các bạn trồng mướp hay trồng bí hay trồng gì đó bây giờ nó cả có trái có ăn luôn từ đầu dịch tới cuối dịch có trái có ăn luôn có nghĩa là thời gian thấy vậy chứ nó cũng kéo dài và chúng ta cũng đủ thời gian để chúng ta làm và chúng ta không cần chúng ta làm chúng ta cải thiện được chút nào hay chút đó chút một chút cũng vẫn là là, là đạt chứ không phải là các bạn phải phải phải phải thật sự giỏi cải thiện giỏi các bạn cần nhiều thời gian không có đó thì à, mình thấy nhiều bạn cũng à, dịch này cũng ghi biết là à, ăn ngủ rồi bắt đầu là hóng chuyện rồi lại là chờ cho hết dịch rồi có nhiều bạn là chờ cho tận thế luôn chết hết cho rồi rất là bi quan các bạn rất là bi quan là chờ thì không thể nào chờ mình không có thể chờ mình phải tự học tập rồi mình nâng cao trước đi chừng nào nó xong thì nó xong còn không xong thì mình cũng tiếp tục học tập đó, thì cái cơ hội học tập của các bạn khi mà các bạn ờ, học tập mà các bạn có năng lực cao thì các bạn cũng có thể làm việc ở tại nhà người ta vẫn thuê các bạn chứ không cần các bạn phải đến công ty chỉ cần các bạn có năng lực các bạn phải hiểu điều đó và cơ hội luôn luôn đến với mọi người không phải là chỉ đến cho những người uh, ờ, mà, mà, mà có tiền hay những người uh, thông minh đâu các bạn ở bất kỳ tầng góp nào cần nhân hay là cái gì các bạn chỉ cần các bạn cố gắng thì các bạn sẽ đạt được chỉ sợ là các bạn nhục chí các bạn không không cố gắng các bạn buông uh, buông lỏng thì các bạn thì đó là các bạn thôi đó là con đường của các bạn chọn thì các bạn phải chịu đó. còn nếu như mà các bạn học tập làm làm làm làm học tập học tập mà không đạt được thành tựu gì thì các bạn mới chết. nhưng mà chắc chắn là sẽ được chắc chắn là sẽ được ví dụ như bạn làm càng nhiều thì các bạn sẽ kiếm được càng nhiều tiền gì thôi còn bạn làm ít kiếm được ít tiền những cái người mà kiếm nhiều tiền họ không có làm ít đâu các bạn họ làm rất nhiều đó nhưng họ làm nhanh chứ không phải là họ làm mà, mà, mà, mà ít như như các bạn nghĩ đâu không có các bạn ví dụ như các bạn đi làm á các bạn chỉ làm một cái công việc đó thôi thì các bạn chỉ kiếm được một cái thu nhập đó còn người giàu họ có nhiều nguồn thu nhập có nghĩa là họ làm rất là nhiều việc rất là nhiều việc cùng một cái, cái thời gian với các bạn là cùng 8 tiếng hay 10, 24 tiếng mỗi ngày giống như các bạn họ làm rất là nhiều việc cho nên là đừng có nghĩ là người ta ở không mà người có tiền cho nên, hay là người ta không có đủ sức người ta người ta, người ta có tiền cho nên mình muốn được có tiền giống người ta thì mình phải vận động mình phải làm mình phải học tập để mà nâng cao lên để mà về sau này cái cuộc sống cho mình mình cũng tốt hơn chứ không phải là mình không bị mất gì cả mình chỉ mất cái thời gian mình đi học thôi mình học ở nhà cũng rất bây giờ mình nói thiệt với các bạn là học đó. ví dụ như còn nhỏ thì nó còn phải đi đến trường nó học tại vì nó còn phải có bạn bè cô giáo này học kia còn ví dụ như những người đi làm à, giống như mình thì các bạn á, đã lớn rồi thì các bạn bây giờ cũng chỉ cần học online học qua youtube là được các bạn tự học tại vì lúc này á, các bạn chỉ cần học những cái điểm chính những cái mà áp dụng được vào cái cuộc sống ngay thì khi các bạn đã đi làm rồi thì các bạn biết những cái nào áp dụng ngay những cái nào mà không có áp dụng ngay thì các bạn tự mà học thì trên mạng mình thấy nó cũng có phân hết tất cả các bạn các bạn muốn học cái gì các bạn chỉ cần gõ vô là nó sẽ ra thì sau đó các bạn tích lũy kiến thức của các bạn tăng lên thì sau này các bạn sẽ um, đi làm xin việc nó sẽ rất là dễ lương nó cũng tăng cuộc sống nó cũng cải thiện mình đừng buông lơi nghe các bạn đó. Các, các bạn á, như nãy mình nói những cái người á, mà không có cái điều kiện trước đây vì cái hoàn cảnh gia đình hay vì một cái hoàn cảnh gì đó họ không có cơ hội học tiến lên được nhưng bản thân người đó là có tố chất chứ không phải là không không phải là cái công nhân là tất cả đều là là là không biết gì công nhân rất là nhiều người rất là tài năng ở đó nhưng mà do hoàn cảnh điều kiện hoặc do ý chí không tiến lên được ý chí bị nhục chí không cố gắng nữa thì cho nên nên chỉ dừng ở đó nhưng nhưng mà nếu các bạn chịu cố gắng hơn nữa chỉ cần bước thêm một bước nữa thì các bạn sẽ thành công mình chắc chắn với các bạn điều đó cho nên hãy tận dụng cái quỹ thời gian này là một cái cơ hội dịch đôi khi là không có tiền đó nhưng mà đây là một cơ hội cho các bạn có cái thời gian để các bạn làm các bạn tiến thân lên học tập để tiến thân lên còn trước đây như các bạn làm quần quật từ sáng tới chiều các bạn bây giờ các bạn muốn đi học cũng không có đi học được các bạn muốn tự học cũng không có thời gian tự học được đó vì bây giờ đây chính là cái cơ hội chính là cái cơ hội cho các bạn để các bạn tiến lên được các bạn hãy học cái chuyên môn của các bạn các bạn muốn chuyên môn gì các bạn học tiếp lên ví dụ các bạn đang làm cái toán thì các bạn học tiếp lên à, học à, coi như là nghiên cứu về lực rồi hay là những cái kế toán về những cái ngành nghề khác này kia đấy các bạn cho cái chuyên môn kế toán các bạn giỏi lên ừ, các bạn làm cho công ty nước ngoài các bạn học thêm ngoại ngữ thì, thì giao tiếp được à, với cái cái người nước ngoài giao tiếp được thôi không cần phải quá là thành gành gọc à, thành thuộc đâu khi các bạn giao tiếp được là người ta đã đủ khi giao cho các bạn những cái công việc mà trong cái khả năng của các bạn rồi các bạn có thể tiến lên được là tổ trưởng hay là cái gì đó rồi và sau khi cái ngôn ngữ của các bạn nó cái, cái cái năng lực các bạn nó tăng lên thì người ta mới đưa lên các bạn thêm nữa chứ các bạn đừng có nghĩ là ừ chúng tôi học chúng ta phải phóng ra chúng ta làm thông dịch chúng ta phải làm những cái quản lý cấp cao những trợ lý này kia nọ các bạn làm gì thì nó hơi hơi quá vượt tầm với cho đó các bạn nản chí các bạn đi từng bước từng bước một lên là các bạn sẽ thành công mình chắc chắn với các bạn là vậy đó, hoặc là các bạn học đàn đôi khi các bạn đàn có tiềm năng đàn hát gì đó hay à, thì các bạn cũng hay cũng sẽ nổi tiếng hoặc là nó cũng giúp cho các bạn giải trí dễ dễ buồn có nhiều cái ngành có nhiều cái cái mà các bạn mà tại vì mình không biết được các bạn đang ở một cái chuyên môn nào hay là các bạn sở thích như thế nào nhưng mà các bạn học nấu ăn đó các bạn ừ hồi trước bây giờ mình không có học nấu ăn mình đi ăn cơm ngoài không tốn tiền bây giờ thời gian dịch này mình ở nhà mình học nấu ăn sau này mình nấu ăn mình cũng tiết kiệm được tiền đó là một cái câu chuyện nữa chứ không phải là à, mình buộc phải mình phải làm những gì đó cao sang mình cứ đi lên từ từ từ từ từ từ như thế này thì chính là chắc mà đó là cái cơ hội rất là hay mình thấy là cái cơ hội này rất là hay ở trong cái gũi nó có cái mai chứ không phải là các bạn ngồi đó các bạn chờ hết dịch buồn gầu rồi chờ cho hoặc là dịch chàng chết hết để cho ờ, nó xong đó đó là sự bi quan không nên nha các bạn mình phải à, tươi mình phải nhìn một cái hướng tốt đẹp thì mình sẽ tốt đẹp thôi đó thì um, mình chỉ có chia sẻ bao nhiêu đây à, để cho các bạn đừng có lãng phí thời gian ở trong cái mùa dịch này mặc dù chúng ta đang thất nghiệp chúng ta đang không có việc làm những việc chúng ta đang ít thì chúng ta phải tận dụng cái quỹ thời gian còn lại để chúng ta cải thiện năng lực của mình nâng cao lên đó. mình hạn chế uh, Facebook hay là TikTok nhiều uh, mình cũng lên mình cũng giải trí mình cũng xem nhưng mình chỉ xem chính những cái nào mà đã xem rồi thì lướt qua uh, để xem những cái chính những cái tin tức chính rồi là xong nghỉ đó rất là rõ ràng đó chứ không phải là các bạn cứ suốt ngày bám lên cái điện thoại 8 ờ, tiếng đồng hồ luôn đó là cài phim, phim mới gì ví dụ như bây giờ mình có phim đó, mình cũng có phim đó chứ không phải không có phim đâu đó, có phim bây giờ người ta cũng trên tiktok hay là trên ờ, youtube hay gì đó facebook gì đó nó cũng chích đoạn ra những cái đoạn hay hoặc là nó review cái phim đó lại đó mình không cần phải coi hết cái phim ừ, chỉ cần coi những cái chính những cái đoạn khúc hay thôi như cái khúc mà dở dở chán chán là mình cũng coi gì mất thời gian thì tóm tắt lại cái nội dung của phim đó, mình cũng biết luôn chứ không phải là mình không biết đó cho nên là có cũng rất là hay các bạn nó cắt ra những khúc hay khúc hay khúc hay khúc hay mình coi những khúc hay khúc hay thôi nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cho các bạn đó hay vậy các bạn ôm mà bạn coi thì đương nhiên cái bộ phim dài như vậy thì chắc chắn sẽ có những cái phân đoạn gọi là chán những đoạn mà nó không mất thời gian á cho nên là mình cũng thể lướt qua được Ừ. nhưng mà các bạn coi hết trăm phần trăm thì các bạn sẽ mất rất nhiều thời gian mất nhiều thời gian cho nó ờ, mà cái nội dung phim cô động lại thì các bạn cũng giống như cái người coi phân đoạn mà đã được chích ra y như nhau thôi người ta cũng hiểu y như cái câu chuyện nó y như vậy thôi người ta cũng bắt kịp cái tiến độ của phim chứ không phải là không cho nên là tùy theo mỗi người ờ, người ta tại sao á người ta cùng một quỹ thời gian với các bạn mà chúng người ta lại có thể làm được nhiều việc hơn là do cái cách sắp xếp cách quản lý thời gian của người ta à, nó tốt hơn đó thì à, hy vọng là các bạn trong cái cơ hội này trong cái mùa dịch này các bạn hãy cố gắng tận dụng cái quỹ thời gian à, để mà mình làm được thêm những cái công việc thêm những cái cải thiện thêm cái năng lực chứ không phải gì cái dịch mà chúng ta ở nhà rồi chúng ta buông lơi buông lỏng ngồi đó than phiền các bạn đừng than phiền cuộc sống là nói là như vậy cuộc sống nó không có thể là làm à, là công bằng hay là không không có gì mà gọi là theo ước nguyện của các bạn hết các bạn đừng có than phiền nó mà các bạn hãy cố gắng cải thiện mình thì tự nhiên những cái than phiền đó nó sẽ biến mất cũng chứ còn các bạn than phiền là than phiền hoài các bạn không có nào không kể cả người giao người ta cũng than phiền nếu mà các bạn người ta đã than phiền tại vì cuộc sống nó không bao giờ mà đẹp nó không bao giờ giống phù hợp gọi là phù hợp với, với mình được nếu nó phù hợp với mình nó sẽ không phù hợp với người khác nếu phù hợp với người khác thì sẽ không phù hợp với người người kia người kia cho nên là mình chỉ biết cải thiện làm và làm cho cuộc sống mình tươi chứ mình đừng ngồi đó mình than phiền các bạn ngồi than phiền là than hoài không bao giờ hết đâu các bạn đó là những cái gì mà mình có thể chia sẻ với các bạn để các bạn có thể có ờ, một cái động lực chạy vượt qua cái mùa dịch này và xa với mùa dịch thì chúng ta sẽ tốt hơn rất là nhiều à, chúng ta đừng có lãng phí thời gian cũng như là ngồi đó buông xuôi không làm gì thì phí lắm đó thì chỉ có bao nhiêu lời chia sẻ cho các bạn như vậy thôi à, hy vọng là các bạn cảm thấy hay và cho mình một lượt like xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn